một cậu bé chỉ mới 8 tuổi đã có phát biểu khiến mọi người phải kinh ngạc. Cậu tự xưng kiếp trước mình là người sao hỏa và thậm chí còn tiết lộ rất nhiều về lịch sử của sao hỏa. Khi đó rất nhiều người cảm thấy những gì cậu nói thật kỳ quặc. Nhưng cách cậu nói lại có logic nên khiến nhiều người cũng băn khoăn có thể cậu thực sự là thần đồng từ sao hỏa chuyển sinh đến thế giới. Trong nhiều phát biểu của cậu năm đó, một điều khiến mọi người tò mò nhất đó là đề cập tới sự tồn tại của căn phòng bí mật ở bên dưới tượng nhân sư. Một khi căn phòng này được mở ra, sẽ làm thay đổi thế giới. Bất ngờ là 5 năm sau khi phát ngôn đó của cậu bé, nhà khảo cổ học nổi tiếng Zahi Hawat, người từng đứng đầu bộ cổ vật Ai Cập, đã công bố tìm thấy các khoang khổng lồ bên dưới tượng nhân sư Thông tin này khiến rất nhiều người sửng sốt bởi vì nó không chỉ đã chứng thực việc rất có thể cậu bé sao hỏa đúng là thần đồng chuyển sinh từ sao hỏa tới, mà thậm chí khiến họ phải suy ngẫm liệu trong mật thất đó thực sự có thứ gì đó có thể khiến thay đổi cả thế giới không. Khi mọi sự chú ý vẫn đang dồn vào căn mật thất thì có người phát hiện ra cậu bé sao hỏa đột nhiên mất tích. Ly kỳ hơn nữa là nhà khảo cổ ban đầu công bố phát hiện ra căn mật thất lại bất ngờ bị mất trí nhớ, Ông nói rằng mình chưa từng nói về việc tìm thấy khoang hay buồng chứa bên dưới tượng nhân sư. Nhưng trên mạng vẫn lưu video về ông Jahi Hawat đích thân giới thiệu về căn phòng bí mật. Hơn nữa, theo nội dung video, ông không chỉ giới thiệu về nó mà còn tiến vào bên trong đó. Nên có thể nói sự tồn tại của mật thất đó là sự thực không thể phủ nhận. Nhưng dường như không có người biết về sự kiện này. Một sự việc đáng kinh ngạc về việc tồn tại căn phòng bí mật bên trong di tích cổ quan trọng bậc nhất thế giới, lại không có người biết, hơn nữa không phải chỉ có một căn phòng. Thực tế từ trước đó rất lâu có nhiều đoàn nghiên cứu chứng minh ở bên dưới tượng nhân sư có rất nhiều vang. Tuy nhiên, những việc này hoàn toàn bị che giấu. Vậy bên dưới tượng nhân sư Ai Cập rốt cuộc có bao nhiêu mật thất và sự mất tích của cậu bé sao hỏa có liên quan tới những mật thất đó không? Và quan trọng nhất là những sự việc đó tại sao đều bị che giấu, không cho ai biết. Truyền thuyết Thực ra, cậu bé Sa Hỏa không phải là người đầu tiên đề cập tới căn phòng bí mật bên dưới tượng nhân sư. Năm 1910, một tờ báo của Mỹ đăng một sự việc kỳ lạ về một người tên là Ega Case có thể nói 8 loại ngôn ngữ trong khi thôi miên. Đặc biệt hơn nữa là khi tiến vào trạng thái thôi miên, ông có thể tùy ý xuyên việt thời gian, không gian và nhìn thấy những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Một ngày năm 1932, Ega Case như thường lệ bước vào trạng thái thôi miên tại hiện trường yên tĩnh. Một nhân viên ghi chép cầm sẵn giấy bút bởi Case có thể nói bất kỳ lúc nào và người nhân viên phải đảm bảo không bỏ sót một thông tin nào. Ngay khi người ghi chép chuẩn bị sẵn sàng, Case bắt đầu nói, nhưng sau đó mọi người nhận ra những gì Case đang nói không liên quan tới tương lai. Case nói, tôi tới một lục địa, nơi này đã bị hồng thủy nhấn chìm từ rất rất xa xưa. Hồng thủy từ phía đông hướng tới phía tây và đổ vào Đại Tây Dương. Tôi biết điều này bởi vì trận lũ này đã ăn mòn tòa kiến trúc do tôi dựng nên. Ban đầu, tất cả mọi người đều không hiểu Case nói gì, chỉ vài giờ sau mọi người mới hiểu ra rằng Case không phải tiến vào tương lai mà ông đang quay về quá khứ. Theo đời Case, vào 12.500 năm trước, khi đó, ông là một vị đại tư tế Ai Cập, chính xác hơn là người sống sót của thành phố Atlantis. Sau khi Atlantis bị nhấn chìm, những người sống sót mới nhận ra tầm quan trọng của việc lưu ghi lại. Ông Von Van Oken, phát ngôn viên của Hiệp hội Ega Case cho biết, theo lời ông Ega Case, khoảng 10.500 năm trước công nguyên, người Ai Cập đã cố gắng lưu ghi, cất giữ và thậm chí là giấu những ghi chép để thế hệ sau có thể tìm thấy, để người đời sau có thể hiểu được thời kỳ tiền sử. Khi đó, những người sống sót mang những ghi chép chôn giấu ở tàng thư đại sảnh ghi chép Horn of Records bên dưới móng vuốt phải của tượng nhân sư. Trước khi kết thúc trạng thái thôi miên, Cais để lại một tiên tri. Vào cuối thế kỷ 20 con người sẽ phát hiện ra đại sảnh ghi chép, sau đó thế giới sẽ có sự thay đổi mới. Những ghi chép giấu tại Ai Cập sẽ khiến con người chấn động, khiến chúng ta vượt ra khỏi những suy nghĩ hạn chế về bản thân mình thực sự là ai và ý nghĩa đích thực của sinh mệnh. Vì vậy, trước khi mở được đại sảnh lưu chép đó, nó yêu cầu chúng ta cần chuẩn bị tốt về tinh thần, ông John Van Oken cho biết. Có thể tưởng tượng được thời đó, mọi người không để tâm tới những gì Case nói. Cho tới cuối thế kỷ 20, Thông qua vệ tinh con người đã phát hiện ra vào 1.000 năm trước sa mạc Sahara thực sự có những đường sông cổ chạy theo hướng đông tây, hơn nữa trên tượng nhân sư đúng là có những dấu tích của việc bị xói mòn. Vì vậy, Hiệp hội Ega cày lập tức đề xuất với chính phủ Ai Cập được tới tìm hiểu bên dưới móng vuốt phải của tượng nhân sư liệu thực sự có đại sảnh ghi chép không. Và thật may mắn, chính phủ Ai Cập đã đồng ý. Tàng thư đại sảnh ghi chép Năm 1977, Hiệp hội EGACES cùng chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu Quốc tế SRI đã tổ chức đoàn nghiên cứu chuyên nghiệp tới Ai Cập. Ban đầu, họ không tìm thấy điều gì đặc biệt, nhưng chỉ sau vài ngày, thiết bị đo đã đọc được một dữ liệu thú vị. Khi đó chúng tôi quả thực phát hiện ra điều bất thường bên dưới tượng nhân sư, có thể là những căn phòng, chứ không phải chỉ là vết nứt hay hang động ông Von Van Oken nói. Nhưng khi nhóm nghiên cứu nhận định rằng họ sắp phát hiện ra đại sảnh vi chép theo lời của Egakes, thì quân đội Ai Cập đột nhiên xuất hiện và ra lệnh cho nhóm lập tức ngừng tất cả các nghiên cứu và phải rời đi ngay. Có người cho rằng động thái này của chính phủ Ai Cập nhằm để bảo vệ văn vật quốc gia. Nhưng điều kỳ lạ là họ không chỉ không cho phép được tiến hành nghiên cứu sâu thêm, mà còn phủ định sự tồn tại của hang động bên dưới tượng nhân sư. Người đứng đầu bộ cổ vật Ai Cập ông Zahi Hawat nói, nhiều người tin rằng bên dưới tượng nhân sư có thứ gì đó và đã bị tôi lấy đi. Nhưng năm 1977, tổ chức Sri đã dùng radar và chứng minh rằng tượng nhân sư là một khối đá kiên cố. Thật kỳ lạ bởi những gì ông Jahi và ông John nói lại trái ngược nhau. Không chỉ vậy, sau nhóm nghiên cứu Sri, năm 1987, giáo sư Seikuji Yoshimura, nhà nghiên cứu của Đại học Waseda, Tokyo đã sử dụng sóng điện từ quét tượng nhân sư. Và ông phát hiện ra bên trong và phía dưới tượng nhân sư có ít nhất 3 căn phòng bí mật, trong đó có ít nhất 2 căn ở bên trong thân tượng và một căn ở móng vuốt. Theo nghiên cứu của giáo sư Seikoji, móng vuốt phải của tượng mà Case nói tới thực sự có căn phòng bí mật và cũng trùng hợp với phát hiện của tổ chức Sari. Chính phủ Ai Cập lại một lần nữa can thiệp không cho nhóm nghiên cứu của giáo sư Seikoji tiếp tục khai quật Thực ra tính đến nay đã có hơn 10 đoàn khảo sát xác thực có căn phòng bí mật bên dưới tượng nhân sư. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập vẫn luôn nhấn mạnh rằng Đại học Waseda đã dùng radar khảo sát nơi này và đã chứng minh không có gì quanh đây. Bởi vì phát ngôn của quan chức Ai Cập và các nhóm nghiên cứu rất trái ngược, chúng ta hãy cùng xem ảnh chân trước của tượng nhân sư. Bức tượng được tạo từ một khối đá vôi nguyên và xung quanh bên dưới cũng là đá vôi, chỉ duy nhất phía trước chân vốn cũng phải là đá vôi thì lại bất ngờ được xây bằng những viên đá, gạch bằng đá và nó tuyệt nhiên không phải được tạo ra thời cận đại. Trong tấm mảnh cũ năm 1925, có thể thấy khi tượng nhân sư được đào lên khỏi đất cát, những viên gạch bằng đá cũng xuất hiện. Ở bức ảnh bên dưới, chúng ta có thể nhìn rõ hơn chỉ ở phần trước chân tượng mới được xây bằng những viên gạch bằng đá. Những vị trí khác xung quanh đều không có những viên gạch bằng đá. Lẽ nào căn phòng bí mật được xây xong đã dùng những viên gạch bằng đá đó xây lấp đi? Đáng chú ý là hiện tại chính phủ Ai Cập đã phủ những tấm ván gỗ lên chỗ xây bằng những viên gạch bằng đá đó nên chúng ta không còn thấy chúng nữa. Mặc dù mất manh mối về gạch bằng đá, nhưng khi tìm kiếm các bức ảnh có cư dân mạng phát hiện rằng không chỉ có ở tai của tượng mà ở bộ phận đầu của tượng rất có thể có lối vào và lối ra tương tự như cửa khoang, Cư dân mạng này còn gắn kèm hình ảnh cho thấy hình ảnh giống như một lỗ ở trên đầu tượng. Cửa vào bí ẩn Tuy nhiên, có người cho rằng lỗ ở trên đầu tượng rất có thể là công trình tu sửa để bảo vệ tượng. Nhưng bức ảnh cũng hé lộ một chút kỳ lạ. Có người đã tìm kiếm những bức ảnh tượng nhân sư trên mạng và ngạc nhiên phát hiện ra dường như không có bức nào chụp tượng nhân sư từ trên không. Khi tìm kiếm hình ảnh tượng nhân sư qua Google Maps và dù hình ảnh thu được rất mờ nhưng cũng có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu tượng có dấu vết một lỗ mờ gắn trên đó. Nhưng điều đó chưa chứng minh được gì. Cho tới khi chúng ta thấy bức ảnh dưới đây. Bức ảnh này được một nhiếp ảnh gia chụp từ trên khinh khí cầu xuống vào năm 1920. Qua bức ảnh có thể thấy lỗ hổng trên đầu tượng không chỉ rất to mà còn rất tròn khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây có thể là cửa ra vào do con người tạo ra thành phố cổ dưới lòng đất. Tháng 7 năm 1935, tờ Sunday Express của Anh đã đăng một bài viết về đoàn khảo cổ Ai Cập đã phát hiện ra thành phố cổ 4.000 năm trước dưới lòng đất. Thành phố cổ này lại nằm gần khu vực của tượng nhân sư. Điều bất thường là sau bài báo này không có một báo nào đưa tin về vụ khai quật đó như thể sự việc chưa từng xảy ra. Trong cuốn The Symbolic Prophet Ý ở The Great Pyramid, tiên tri biểu tượng của kim tự tháp vĩ đại, xuất bản năm 1936 có ghi chép một câu chuyện thú vị. Tác giả của cuốn sách là tiến sĩ Harvey Spencer Lewis từng tới Ai Cập những năm 1930. Ông đã từng gặp các nhà khảo cổ học Selim Hassan vốn đang nghiên cứu về tượng nhân sư thời đó. Ông Selim nói với tiến sĩ Harvey rằng họ mới phát hiện ra ở giữa tượng nhân sư và kim tự tháp Khafre có một đường hầm dưới đất kéo dài 426 mét, rộng 22 mét, nhóm khảo cổ xác định đường hầm này được xây dựng cách nay ít nhất 5.000 năm. Con người cách nay 5.000 năm đã xây được đường hầm dài 426 m, rộng 22 m, tương đương với quy mô đường 6 làn xe. Không những thế nó còn nối thông với nhiều các căn phòng và đền thờ dưới lòng đất. Điều kỳ lạ là thông tin trên chỉ được công bố trong cuốn sách của Harvey. Đây có lẽ là số ít những thông tin liên quan thành phố Ai Cập dưới lòng đất sau tờ Sunday Express. Ông Harvey mô tả rằng những đền thờ dưới lòng đất được xây dựng vô cùng hùng vĩ, bên trong có rất nhiều bức vẽ tinh mỹ. Theo lời Harvey, năm đó nhà khảo cổ còn cho ông xem một bản thảo từ thời kỳ trung đại của Vương quốc Ai Cập cách đây 3.700 năm. Harvey đã lập tức chụp lại bản thảo và vẽ nên bản phác thảo. Hình ảnh này có thể dễ dàng tìm thấy ở trên mạng. Còn hình ảnh nguyên mẫu trong cuốn sách của Harvey là hình ảnh dưới đây. Qua hình ảnh này có thể thấy ở phía trước chân tượng nhân sư đúng là có một thông đạo bí mật nối đến miếu thờ hình tròn, Circular Temple. Có thể đây chính là đại sảnh lưu ghi mà Ega Case nhắc tới. Cũng trong cuốn sách của Harvey, ở trang 126, có một bức hình nhìn từ trên cao, chúng ta một lần nữa có thể thấy một đường hầm rất dài chạy xuyên bên dưới tượng nhân sư, thông tới kim tự tháp Mặc dù những thông tin trên chưa bao giờ được chính phủ Ai Cập xác nhận nhưng những khoang được mô tả trong bản phác thảo đều có dữ liệu tương đồng với những nhóm nghiên cứu sau này dùng radar dưới lòng đất quan sát. Điều này khiến nhiều người bắt đầu tin vào những nội dung trong cuốn sách của Harvey. Đặc biệt năm 1999, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập đã từng xác nhận các căn phòng bí mật đó là có thật. Lăng mộ của Osiris Năm 1999, Đài Fox của Mỹ tới Ai Cập ghi hình một chương trình. Trong chương trình đó, người dẫn đã đưa ra một thông báo nổi bật về phát hiện mới nhất. Hai năm trước, một nhóm nghiên cứu nhỏ của Mỹ đã tới kim tự tháp Giza và dùng radar dò lòng đất và phát hiện ra bên dưới tượng nhân sư có các khoảng không kỳ lạ. Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập cũng bất ngờ nói rằng đây là phát hiện quan trọng nhất cuộc đời mình bởi vì di chỉ này nằm dưới lòng đất ở độ sâu 30 mét và được xây dựng từ hơn 4.500 năm trước nhưng chưa hoàn thành. Hơn nữa, vị bộ trưởng này phát hiện bên trong đó có ba quan tài đá trống rỗng nên theo ông nơi đây còn là hầm chứa mộ chưa được hoàn thành. Nhưng chúng đã được che giấu cẩn thận lối vào. Di chỉ mới phát hiện này có tất cả ba tầng được nối với nhau bằng trục. Tầng thứ nhất không có khoang nào, tầng thứ hai có 6 căn phòng nhỏ và có hai quan tài đá ở tầng này, còn quan tài trống thứ ba ở tầng thứ ba và là tầng đặc biệt nhất. Theo Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập, khi vừa mới hoàn thành xung quanh quan tài ở tầng thứ ba còn có 4 cột trụ bằng đá rất tinh mỹ và nước chảy bao quanh. Đặc biệt cuối video của chương trình, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập có nói rằng vẫn chưa thể biết được 30 mét bên dưới di chỉ đó còn ẩn chứa bí mật gì và nó sẽ dẫn đi tiếp tới nơi nào nữa. Có thể sâu chuỗi các sự kiện như sau. Năm 1920, hình ảnh tượng nhân sư có một lỗ ở trên đỉnh đầu được chụp từ khinh khí cầu, năm 1935 phát hiện về thành phố dưới lòng đất được công bố. Năm 1936 xuất hiện bản phác thảo về thành phố dưới lòng đất. Năm 1999 thì đường hầm bí ẩn đó lại bị biến mất. Tất cả các sự việc này đều xoay quanh tượng nhân sư. Đặc biệt hiện tại có rất nhiều nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng các khoang ở trong bản phác thảo năm 1936 thực sự tồn tại. Đây là vị trí của di chỉ dưới lòng đất được phát hiện vào năm 1999 và năm đó Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập nói rằng đường hầm nằm ở di chỉ. Do vậy, rất có thể bản phát thảo năm 1936 không phải là bản vẽ vô căn cứ và nếu thông tin trong đó là thật thì chẳng phải những điều Ega Egakes và cậu bé Sa Hỏa nói đều là thật. Cũng chính là linh hồn thực sự tồn tại, chuyển sinh cũng là có thật, thậm chí Atlantis cũng là có thật